hú vợ nó coi cái con nghe hú vợ con sợ quá tại vì tính con nóng lắm <laughs> nhỏ nhỏ cố gắng nhỏ thiền nhỏ làm bánh nhỏ làm đủ thứ để bớt dằn cái nóng của nhỏ lại cái, cái nóng của anh nó là đã từ hồi là thời trẻ bồng bột nhưng mà bạn này bạn nói tính bạn nóng dữ lắm luôn không sao thì lỡ mà bạn nóng quá rồi bạn bạn, bạn nói nóng quá không nói châm ngòi khai quả cho con lên lại cái nóng của con như ngày xưa thì con nữa bỏ đi con bỏ đi ra ngoài à, khoảng năm mười phút đó vô nói chuyện tiếp con cũng là bỏ đi luôn con hai đứa bỏ đi luôn hả về nhà nhà tụi con phải sắm hai cái xe rồi đó <laughs> con con biểu diễn võ thuật cho bạn gái coi nào rồi mình thử mình ờ, thể hiện cái tay cái lẻ của mình đi nói chung là mình mình đá một cái bài bài bài cú đá gọi là cơ bản nhất cú đá cơ bản nha hey đây là có quy chương đàng hoàng nó thế nào ra thế đó đó đây là những cơ bản nhất của trong taekwondo à giờ con lấy cái bánh con lấy cái bánh thảy luôn đá bài cái bánh rồi chú con được luôn bên à, nữ hát bài tặng bạn gái hay bạn trai thì nãy bạn trai múa giỏi rồi đó con tính hát cái sáng không hồn á chứ cái gì cái gì cái gì cái gì, cái gì? con hát bài gì cái cái xác không hồn hả ủa có cái bài đó hả ta có của nhật kim anh mời nhà trai ngồi lên trai mời à. nhà gái giới thiệu về mình mình giới thiệu nào Chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh và chào bạn Nam, chào dạ. quý ờ, vị khán giả. À, con tên là Ngô Thị Xuân Yến, con năm nay là 30 tuổi. Ừ. À, con đến từ Vĩnh Long, hiện Vĩnh tại công việc của con là nhân viên kế toán. À. Con cũng làm ở Vĩnh Long luôn. Dạ, ở Vĩnh Long luôn à? Dạ đúng rồi. Mời, Mời nhà trai đi. Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia và chào các quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Toàn hiện làm à, nhân viên của một à, cửa hàng cắt cảnh buổi tối thì có những người mà như có đặt à, thêm bánh thì em sẽ làm thêm ừ. thì sống ở đâu à, làm ở quận 5 quận 5 quê ở quận 5 luôn hay là à, quê ở quận tư quê quận tư làm quận Đúng rồi lần Rồi. đầu tiên ờ, là chú nghe vậy đó <laughs> thôi bây giờ con giới thiệu đi điểm mạnh điểm, điểm yếu của mình điểm mạnh yếu yếu con điểm yếu là con hay nóng tính ừ. từ lúc mà tập võ đến giờ thì nó cứ điềm à. tĩnh nó lại rồi à tập võ là điềm tĩnh rồi đúng rồi đó à... còn điểm mạnh thì à, thể thao năng động rồi à, vui vẻ hòa đồng. ừ. trước đây con có chơi bên taekwondo đá ừ. banh với lại điền kinh à, đó là cái môn nào cũng có huy chương hết à tốt quá con giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi dạ điểm mạnh con là vui vẻ hay tạo tiếng cười cho mọi người ừ. suy nghĩ độc lập với uh, con thích đi chơi đi phượt có cô đi phượt ừ. dạ đúng rồi à, điểm yếu của con là cọc hay nóng tính chết cha hai đứa Trời cùng nóng à. hết coi bộ mệt mỏi à nha à, ừ. à, với lại à, con rất thích nuôi chó ừ, cuồng chó nuôi... luôn cuồng chó luôn hả cái đó điểm mạnh mà cô cũng thích nuôi dạ, chó đúng nữa. rồi sẵn dạ. giờ con nói luôn đi con có mấy mối tình rồi Ờ, dạ, cũng có hai mối tình. Mối tình đầu tiên là lúc là còn sinh viên, con quen bạn nó được 2 năm. Thời sinh viên bỏ qua đi, thời mới nhất nè. Mới nhất là cũng lâu rồi cô, 4 năm trước lận. Từ 4 năm trước, dạ, quen mấy rồi. năm thì thì thôi. Dạ khoảng một năm à. Lý do? Không có hợp cô, kiểu giống như suy nghĩ mọi người mọi khác, ừ. không có giống nhau. Rồi thôi chia tay luôn. Chia tay luôn. Rồi bốn dạ, năm dạ. nay ở không vậy đó dạ đúng rồi với lại ờ, tính cách con rất là suy nghĩ cái như là suy nghĩ cái gì là phải đúng cái đó ừ. kiểu giống như là mình không có xác định với người ta thì đừng có làm cho người ta mất thời gian đúng rồi ờ. được được được thôi đó ừ. à. ừ. dạ đúng rồi không hợp thì thôi chia tay con cũng trải qua được à, ba uh, mối tình gọi là chính thức ba mối chính thức luôn á dạ. dài nhất là mấy năm ba mối tình này đều có gọi là cái điều định mệnh hay sao á cứ đúng hai năm là chia tay vậy mối này quen hai tháng cưới luôn <laughs> cho nó xóa phong thủy đi hy vọng là như vậy con có thích nuôi chó không trời nhà con đang có một con chihuahua cái là cũng có nuôi cũng có thích ừ. dạ đúng chào cưng dạ còn hợp lý đó ừ cũng thích nuôi chó đúng dạ. không con tưởng tượng cái người bạn gái của con sao con Nghĩa mong muốn như thế nào vui vẻ hòa đồng nói chung là à, có quan tâm tới à, cho nhau ừ. biết chia sẻ san sẻ với nhau ừ. đó là tính cách còn ngoại hình thì sao ngoại hình thì cỡ mét rưỡi trở lên là à, tính mét sáu là được rồi, rồi con tưởng tượng cái người con gái ngồi bên đây là được bao nhiêu phần trăm mà con suy nghĩ trong suy nghĩ chắc bên cũng khoảng là 97 phần trăm rồi 97 rồi thôi ông hốt luôn đi 97 <laughs> rồi còn gì nữa để để qua chú coi coi chín mấy nha để coi chín mươi dạ, mấy trời ơi dễ thương Đó. bây giờ con muốn tìm một mẫu ờ, đàn ông thế nào ngoại hình thì cỡ giống như quân ab vậy chú hả hả cái gì cái gì quân ab ca sĩ quân ab hơi tròn tròn dễ thương à. nam tính nam tính tròn tròn, tròn dễ tròn, thương, dễ thương mà tỷ dụ không tròn thì sao <laughs> dẹp lép được không sao nãy giờ con tả mà thấy giống chú quyền linh không à <laughs> bạn trai phải là người không có gia trưởng tính cách là phải mạnh mẽ phải là quyết đoán độc lập thí dụ mà con gặp bạn nam nam nào á là đầu tiên là phải sạch sẽ ừ. tóc tai phải gọn gàng ừ. tay chân mà con <laughs> nhìn lần đầu tiên là con vô con nhìn nhìn cái móng tay, tay liền đúng không tay với chân chuốt con ơi con thấy sao <laughs> đưa tay lên đây cho coi cái tay thôi đó kìa không có móng luôn con yên tâm cắt không còn một miếng móng Mất nào móng luôn, luôn <laughs> hai đứa được rồi đó bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nha con đi với ai nào con đi với ai nè dạ con đi với em gái giống sao y vậy hai chị em giống y chang vậy trời ạ à dạ con chào chú Quyền Linh, dạ cô Hồng Vân ừ. dạ quý, quý quý vị khán giả của chương trình Bạn muốn hẹn hò. Dạ con thấy anh cũng hợp với chị, nhìn bên ngoài cũng hiền hiền lành. Với lại ngày hôm nay thì ba ở nhà ba cũng hy vọng là hôm nay sau ngày hôm nay thì chị cũng có thể là có một mối tình nào đó ừ, tiến tới lâu dài. Ừ. là đem bạn trai về giới thiệu với ba đúng không? Ba cũng trông dữ lắm rồi. Trời ơi, dạ. thương ừ. không? Rồi em trai đi với ai? dạ lúc đầu do có sếp nhưng mà bữa nay sếp đột xuất đi à, tỉnh nên không có tham gia thôi à, hai đứa gặp mặt nhau đi rồi à, tâm sự đi mở rào bắt đầu đi trời dạ, đó con khủng long dạ tại vì mọi người đánh giá em là thô lỗ cọc cằn nóng tính Ờ, nhưng mà anh thì thử tiếp xúc đi rồi anh sẽ thấy nó dễ thương như vậy dạ em thích màu này à, em muốn tặng anh một món quà kỷ niệm vào ngày hôm nay à, cảm ơn em anh thì cũng có cái bánh gọi là tâm vọng của anh làm à đây anh cầm này bánh là con tự làm luôn hả à? dạ. con muốn thử không con thử đi con thử coi có ngon không bánh này hồi sáng con mới thèm con con mới thèm luôn á hả trời ơi ông trời, trời cũng tính sẵn cho con luôn á thèm tự có nhiên có trai à. tặng vậy liền là có luôn duyên rồi ý trời rồi ý con trời. ăn thử liền đi con thèm là mình phải hưởng thụ liền trời ơi linh có thích không tôi xin cho một cái nè chứ tôi nhìn tôi thấy hấp dẫn dữ lắm luôn á thiệt linh không có thích nhưng mà ăn đi còn nhiêu để đó <laughs> dễ gì bé nó nói sáng nó thèm rồi mà con cứ ăn con cảm nhận hả con thấy ngon là con khen mà không ngon là con chê cho cô dạ ngon cô ngon phải không <laughs> à ngoài cái bánh á thì anh có thêm một cái món quà cây son em tặng cho em dạ cảm ơn rồi mua giỏ nó coi cái con coi. nghe mua giỏ con sợ quá tại vì tính con nóng lắm à. nhỏ nhỏ cố gắng nhỏ thiền nhỏ làm bánh nhỏ làm đủ thứ để bớt dằn cái nóng của nhỏ ờ. lại cái cái nóng của anh nó là đã từ hồi là thời trẻ bồng bột nhưng mà bạn này bạn nói tính bạn nóng dữ lắm luôn không sao thì lỡ mà bạn nóng quá rồi bạn bạn không, bạn nói nóng quá không nói châm chuyện. ngòi khai quả cho con lên lại cái nóng của con như ngày xưa thì con nữa bỏ thì sao? đi con bỏ đi ra ngoài à, khoảng năm mười phút đó vô nói chuyện tiếp con cũng đòi bỏ đi luôn con hai đứa bỏ đi luôn hả về nhà nhà tụi con phải sắm hai cái xe rồi đó <laughs> con con biểu diễn võ thuật cho bạn gái coi nào mình thử mình à, thể hiện cái tài cái lẻ của mình đi nói chung là mình mình đá một cái vài vài vài cú đá gọi là cơ bản nhất Cú đá cơ bản nha Hey Đây là có huy chương đàng hoàng nó thế nào ra thế đó Đó Đây là những cơ bản nhất của trong Taekwondo À giờ con lấy cái bánh lấy cái bánh thảy luôn đá bay cái bánh rồi chú coi thử không Bình à, nữ hát bài tặng bạn gái hay bạn trai thì nãy bạn trai múa giỏi rồi đó con tính hát cái xác không hồn á chứ cái gì <laughs> cái gì cái gì cái gì cái gì con hát bài gì cái <laughs> cái xác không hồn hả ủa có cái bài đó hả ta có của nhật kim anh có bài thiệt hả đúng rồi ồ vậy con hát một đoạn hả nha con ừ con hát đoạn đi anh biết em mà phải lo cha mẹ cuộc sống ấm em đường tình duyên em tình buông xuôi giữa dòng đời anh chớ đau lòng vì một người như em chưa hiểu chưa tròn tâm thân này đành theo gió bay vậy đó hả cái xác ông hồn vậy đó hả <laughs> chưa vô chưa chưa còn khúc sau nữa xác thôi rồi rồi bây giờ mình à, đùa chơi vui chút xíu bây giờ chúng ta nói về à, tình yêu đi các bạn hẹn hò sao nè thì nói chung là một tháng con có thể dành ra được à, cái tuần nào nếu mà được thì anh có thể về với à, Vĩnh Long mỗi tuần một ngày tuần nào anh cũng đi được hết mỗi tuần một ngày như lại một tháng 4 ngày đó à, một tháng 4 ngày đó đúng không đúng vậy. Ừ. được không con dạ được cô khoảng cách đâu có gọi gì gọi là xa nó cũng nằm trong phạm vi của trái đất và cũng trong một cái gọi là Việt Nam thôi ghê không ok chính xác luôn cái quan điểm tình yêu và hôn nhân của hai đứa đi để mình hiểu nhau hơn nha trong cái quan điểm tình yêu của ừ. con ừ. thì gọi là biết chia sẻ lắng nghe cùng nhau nắm tay cùng nhau đi hết tất cả những gì mà như là đi phượt nè du lịch đồ một người biết uh, chung thủy vậy là được ừ, còn em thì người đó phải lo có bản lĩnh phải có sự biết đoán không gia trưởng phải độc lập về suy nghĩ lẫn tài chính cái đó là anh có rồi với lại là em thì nóng nó nhưng mà em muốn tìm một người là tính tình phải là nóng hơn <laughs> nóng hơn trái nhà anh ơi phải chịu được cái tính của em dạ thí dụ tại vì anh mới gặp em thôi là rất là khó nhưng mà anh hiểu tính em thì em rất là dễ đâu anh thấy nãy giờ em cũng đâu có gì gọi là khó lắm đâu khó lắm anh ơi khó lắm em vậy, khó khó tính vậy em hãy cho mình cơ hội với nhau sẽ tìm hiểu cái tính khó như thế nào thôi yeah. Dạ. Được rồi Mình để tay nút bấm đi Nãy giờ nói chuyện nhiều lắm rồi Cho nhau cơ hội hay không là tùy hai đứa Các bạn hãy nhắm mắt lại Cảm nhận xem Đây có phải là Người mà mình sẽ hẹn hò hay không Bấm nút là trao duyên Là hẹn hò Là hướng tới những điều tốt đẹp nhất Nào sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định một 2 3 Hết thời gian Chúc mừng Đấy. Nắm tay nhau nào Chúng ta đã đồng ý hẹn hò với nhau Và chính thức ngày hôm nay Mình hẹn hò với nhau Nắm tay Nắm, nắm tay, lên tay nhau thật chặt Đó Bây giờ mình nói gì với gia đình à, hai bên đi Nói chuyện với ba đi kìa Ba đang ngồi coi truyền hình đó <laughs> Thưa hai bác Con sẽ à, cố gắng cùng à, em à, đi hết cái quãng đường còn lại của à, cuộc đời hai đứa chăm lo cho à, hai đứa một cuộc sống gọi là vui vẻ hạnh phúc thôi hung đại đi hung đi à. em rồi nào mọi người ơi mọi người vỗ tay đi nào đó